bây giờ đến đây tham khảo đồ bài hay đồ sóc đĩa rồi à, anh cứ tư vấn cho em cái loại nào mà nó kín một tí mà khi mà dùng ấy nó không bị lộ ấy đánh bài anh đánh bài dạ vâng. bài. đánh bài thì nó có máy đánh bài với lại uh, kính áp tròng là hai loại hiệu quả nhất và kín nhất thì xem là mình mua cái loại tầm đắt tiền hay tầm rẻ tiền em uh, sân chơi sân chơi nhỏ nên là lấy loại rẻ tiền đấy cũng là thua tha nhiều rồi không vâng. không còn tiền để lấy gì không tiền đâu thế thì ờ, nếu mà cho nó dễ vâng, để để cứ để cho anh tư vấn nếu mà trong hai loại đấy thì là cái loại kính áp tròng nó rẻ tiền hơn nó giá thành nó thấp hơn mình đầu tư ít hơn thì xem là kính áp tròng ok không thì lấy ra thử lấy kính vâng. áp tròng hay là máy cứ lấy cứ lấy kính áp tròng nhé kính nhá dạ vâng. đây kính thì nó phải kèm theo bài đây xem một bài nó có khác biệt gì không đấy bài nó có tất cả các loại mẫu đây bài xanh bài đỏ bài có ngoài mẫu này nữa này đây hai loại bài cũng bình thường như thật luôn nhỉ là thật chứ đùa đâu mà ừ. đấy Đúng, giống như ngoài chợ thì trước khi mà, ok chưa bài như thế ok chưa để cho bài thủ okay. kính bài okay. ok đấy bộ kính của nó ở đây ừ, chắc chắn. đây đây là cái dòng kính là mới nhất bây giờ đây kính nó nằm ở đây đấy ừ. chưa kính nó được đựng ở trong cái cái cái cái, cái này, à? này đánh bóc ra để khéo tay bóc cái tay anh trơn đây đây là nhãn của nhà sản xuất này còn sản xuất này chưa ừ. đấy đấy là kính còn đây đây là cái hộp này hộp này là hộp đựng kính này dạ vâng. trong này nó có một cái gắp kính này đây dùng để gắp mắt kính và một cái à, đỡ đỡ để bỏ vào mắt đây là hai hai cái đấy thì à, đấy là giới thiệu qua về cái kính nó là như vậy còn cái cái cái, quan trọng nhất là mình biết cái kính này này đây kính này mình tháo ra này cái này gọi là kính áp tròng mình đeo sát vào trong tròng mắt khi mình đeo vào thì người ngoài là không phát hiện được cho nên là tại sao mà à, hai bạn hỏi là loại nào nó kín đáo thì cái này là kín đáo nhất bởi vì đeo vào như là không đeo chưa có bị bị bị cộm hay là như nào không anh loại này loại mới nhất đeo vào nó êm mắt ừ. nó còn tốt cho mắt nữa cơ ờ, vâng. nó bảo vệ mắt luôn nó yên tâm là cái việc cái việc mà đeo đi ra ừ. ngoài đường thoải mái thoải mái ừ, ừ. đeo vào thì như là mình đang đeo một cái kính dâm kính chống ngáo kiểu thế cứ không lộ được đấy ừ. đấy là là là là là, là kính nha thì là con muốn thử trực tiếp luôn không có chứ nó phải thử hết chứ ừ. trước khi thử trực tiếp thì mình sẽ là cho các bạn xem qua về cái bài này qua một cái kính thử này để các bạn biết nhá xem là các bạn nếu mà đồng ý thử nếu mà đồng ý lấy thì là sẽ thử bằng đeo trực tiếp cái này vào mắt bởi vì là mình không muốn là các bạn chưa có ý định thử à chưa có ý định lấy thực sự mà các bạn thử ấy thì nó sẽ là là đeo vào mắt nó sợ sợ lây bệnh này kia đấy cho nên là khi mà đã đeo vào mắt rồi thì bắt buộc là mình phải lấy hàng đúng không à. okay, không ừ, như mình đeo mắt xong mình không lấy thì mình bán cho người khác không thể bán được bởi vì nó sẽ sợ lây bệnh này kia đấy mình đảm bảo cái tính an toàn nó là như vậy hiểu chưa đấy thế bây giờ là đây đấy nhá đây mình đeo, đeo cái này vào cho bạn xem bạn vứt bài ra đi phát bài ra thì mình nhìn này hai người ra luôn con 10 ui chuẩn nhỉ con này là con gì ừ. đấy k đấy con 9 5 đấy vâng, như thế ok rồi đấy nhỉ. đấy thì đấy là khi mà đeo vào cái này đeo bằng cái kinh thử này thì son son nó mờ hơn còn đeo vào cái này nó còn nét hơn nữa thì bây giờ là không biết là hai người là, là ai là người người người đeo để chị, chị đeo chị, đi. Chị thử. Để chị đeo. Để em đeo. Ok em đeo đi. để đấy. để cho anh anh làm cho. Ừ ừ. Rồi. Mình làm cho. Phải đảm bảo cho em là nó phải như cái kia nhá. Nó đảm nét bảo. hơn cái kia. Ừ, nét hơn. Nét hơn. Đeo mà được như thế này được. Nét hơn, nét hơn. Chứ còn được như thế thì nó là quá bình thường. Hiệu quả. Đơn giản thôi. Đeo cái này thì nếu như trước là đeo cái nhấp tròng bao giờ chưa? Ờ, em đeo rồi. Đấy đeo luôn con gái hay đeo đeo đẹp gái đeo suốt mà dễ màu tím nhỉ? đây này đây là kính còn màu này là màu mắt luôn ừ. đấy cho nên là yên tâm khi mà đeo vào thì người ngoài không thể phát hiện được đấy đây kính mình khi mình đeo ấy mình để nó lên như này để nó lên theo cái đường này nó ngửa lên như này mình chờ nó khô một tí để nó phải dính vào tay của mình thường thường thì người ta sẽ dùng cái này này đỡ người ta đeo vào nhưng mà bản thân mình thì đeo quen thì mình có thể dùng bằng tay nếu người chưa quen thì cần đỡ cái này vào là úp vào mắt luôn đấy đeo khẩu trang à đeo khẩu trang bệnh là thôi bệnh dịch. đang dịch ừ. bệnh mà đấy ừ. đây này nhìn nó nó mỏng như này, này rất mềm kính tốt thì là kính mềm còn nếu mà kính kính cứng ấy, thì là kính đều bởi vì kính cứng khi đeo vào nó sẽ dặn mắt ừ. đấy đúng chưa đúng, đúng, là như thế đây đeo này nhìn thẳng thôi thẳng như thẳng như thẳng liếc liếc êm mắt không bạn này êm không ờ, bình thường chứ không đeo một mắt thôi bây giờ gì có bây giờ gì cần đeo hai mắt là một mắt một mắt thôi nhá thôi một thôi em test em đeo một, một mắt để test này xem lộ nào có lộ à? không không nhìn hai bên giống nhau giống như nhau luôn ừ. Thế cho thử em thử bài luôn đi. Đây. Đưa chia bài cho chị xem nào. Từ đã. Ừ. Bình thường thôi gì? Bình thường. Bây giờ này. Đây nhìn xuống đây đi. Nhìn xuống đây chia bài ra đi, nhắm một mắt lại. Nhắm mắt này vào nhá. Nhắm mắt này. Đấy. Con máy này. Con, Con teo. Gì? À gì gì gì. Ừ. Quy. Đúng rồi. Ừ, chuẩn đấy. chưa quen à bốn chưa quen lắm chưa quen lắm cái này nó bị ngược bị, ờ. bị ngược nên là em không nhìn rõ ờ. bốn nốt Chuẩn đó rồi. đúng rồi chưa quen dần dần quen ca. ca lượt đi xem nào ca chuẩn nhỉ bảy rõ không rõ nét lắm rõ hơn cái ngày đúng không quy rõ hơn không đúng không chuẩn luôn ừ. ôi thế, thế thôi test thế thôi ba test cho cho, 3. cho chuẩn đúng không rồi lấy ba ừ nói chung là cái gì đấy? cái này là cái chín này ờ, đây ờ, bị lộn thế con, không biết là sáu hay chín đây người ta sẽ là làm như này đây là cái 6 thì người ta viết là 6 đấy thế nhưng mà cái 9 này cái 9 này là nó sẽ, đánh dấu khác à, à thấy à, chưa ừ. thấy chưa cái 9 này nó đánh dấu khác để mà tránh trường hợp là mình nhầm nhầm lẫn cái sáu à. cái 9 nó sẽ nhầm lẫn nhau cho nên là người ta sẽ đánh dấu theo một kiểu khác mới đầu chưa quen này sẽ, sẽ, sẽ không nhìn được Đúng chưa con 6 à con đây con là 6 con 6 thì nó viết bình thường con 6 đúng không? thì viết như ừ. là số 6 hoặc 9 lộn. Ừ. Đấy. Nhưng mà con này thì nó, nó dấu kiểu khác. Nó hơi khác một chút là nó như chữ O xong rồi gạch lên trên một cái. Đúng rồi. Đó thì là số 9. À, con này khác một cái nữa. Đây, con này. Con này con, con mấy? Biết không? Dấu cộng. Dấu cộng đúng rồi. Dấu cộng là số 4 này. Dấu cộng là là là biểu tượng của Trung Quốc gọi là chữ thập. À 10. 10. Đấy. 10. 10. 10 dấu Đây. cộng tức là thập thập ừ, là 10 ừ. chưa cộng là 10 này con này chính là gì rồi con này nó 6 rồi 6 con này 8 ok quen chưa quy đấy à, ờ, 8 rồi à, ờ, 5 rồi quen rồi đấy lộn vẫn nhìn thấy k nét chưa 3 rồi ừ, quá chuẩn luôn bây giờ là đeo luôn cả cái mắt này đi ừ. nhá ok tháo ra tiếp nhắm vào lúc đấy là cái bên này nó lại có bị cộm hay gì không không ban đầu à? ban đầu lúc đầu ở ờ, lúc đầu thì nó hơi gì một tí thôi nhưng mà lúc sau thì nó như là đeo cái mở ra bình thường cứng bạn ra bạn ra thế đeo hai bên là nó sẽ nét hơn đúng không đeo hai bên thì như ban ngày như đánh như như mắt bình thường luôn chưa ngửa luôn cái kính này dùng lâu anh anh bảo Bao hành trong vòng một năm wow. một năm rồi. nói bảo hành một năm nhưng mà sử dụng bảo quản cẩn thận thì 3 năm 4 năm nó vẫn chưa hỏng ừ. tức là sẽ phải mua cả nước hả cứ lựa à, ví dụ em về là em dùng cả cái nước mà kính áp tròng ở nhà em hay đeo là cũng được nước này á nước vâng. này thì nước lọc sạch thôi nước lọc sạch à, ừ, nước lọc sạch thôi đơn giản mà bảo quản nó quá đơn giản luôn quan trọng là đeo vào nhìn có ai biết không thôi có biết mình đeo không thôi hai bên vẫn như thật à như thật như bình thường thôi ừ. đeo nốt cái này nhá ừ, đeo. đây nhìn xuống đấy dễ thôi mà chụp chụp nhá nhìn sang bên trái rồi sang phải rồi xong rồi nói chung là cái lúc đeo nó y hệt như là cái lúc mình đang đeo kính áp tròng của mình ừ. thì nó sẽ hơi bận một chút lúc đầu thôi nhưng sau thì nhìn nhìn thì đơn giản wow, nhìn rõ chưa ừ, nhìn rõ lắm à, ờ, 9 đấy rồi thử lại cả 6. hai mắt xem hai mắt nó còn nét hơn không nhá đây. nét hơn ừ, nét hơn hẳn đấy vừa nãy nhìn còn mờ hơn cơ à. thế lấy hai bộ hai bộ hai lấy hai chị em rồi à? Ừ, hai, hai bộ đúng không rồi đây mấy đây sáu năm k ờ, nhìn nét lắm hai lật nhanh thế bảy ừ, hai ừ, cái này từ cả ngược từ cả ngược hay là ừ, không ngược thì vẫn nhìn rất là rõ gì đeo hai kính là nhìn rõ mà hai kính đấy chuẩn luôn này mười hai hai lật đi ba ba để xa kia xem chị nhìn thấy không nào bảy sao vẫn nhìn ừ, được sao vẫn nhìn được ra cách cũng phải 8 từ đầu bàn đến cuối bàn vẫn nhìn thấy rồi thế rồi ừ, ok chưa có phải okay. thử không không cần đâu thôi để bây giờ lấy ra nhá đây chịu bộ vài bộ chịu bộ vài bộ ừ. bây giờ lấy ra này uh, lấy ra nó để anh bày cách lấy ra lấy ra nó rất đơn giản này mình banh hai mắt ra mình vuốt về cái sống mũi là nó ra đây bộ banh một lần đầu xem này đấy ra rồi nhanh thế đơn giản mà dễ hơn là lấy cái kính ờ, áp tròng thường nhỉ dễ hơn nhiều cái này kiểu như nó mỏng hơn đúng không mỏng hơn thì các đồng thường đấy như thẳng á à? rồi ok rồi ừ. xong rồi đấy dễ hơn hẳn so với cái kia đấy ok chưa bởi vì là anh ấy ờ, đeo cho chị nên là nó hơi gượng một tí thôi ừ. cho nếu chị đeo nó sẽ dễ hơn lấy hai bộ à thôi lấy cho em hai bộ đi rồi hai okay. bộ cả hai bộ bài nhá một bộ xanh một bộ đỏ đi ok ok Chúng yeah. hay mới lấy vài nhiều bộ này vào lấy chục bộ đấy bộ lấy chục ừ, bộ ừ, đấy đúng không ừ. bởi vì là chơi nó còn nát bài nữa mà rồi rồi ok, okay cái chục yeah. xanh với lại chục đỏ ừ.